Xin kính chào quý thầy cô. Hôm nay xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách chia sẻ cái tệp tính Excel thông qua mạng Internet. Và tệp tính Excel này được khóa đi một phần, còn một phần thì học sinh có thể nhập vào được để tránh cái cái tình trạng là học sinh có thể là xóa nhập. Thì đầu tiên chúng ta cũng chuẩn bị một cái tệp tính Excel. Quý thầy cô đăng nhập vào tài khoản Google. Quý thầy cô chọn nút lệnh 9 chấm quý thầy cô chọn trang tính Quý thầy cô sẽ chọn một cái bảng tính mới lúc này chúng ta sẽ tiến hành mở cái bảng tính của chúng ta mở bằng kính trên máy của chúng ta rồi cô chọn tệp chọn mở chúng ta sẽ chọn tải lên chọn tệp từ thiết bị sau khi chúng ta đưa tiệp tin lên sau khi chúng ta đưa tiệp tin thì chúng ta sẽ tiến hành khóa những cái ô này lại những cái ô không cho học sinh thao tác của thầy cô sẽ tô khối nếu tô nhiều khối thì quý thầy cô đè cái phím Ctrl để chúng ta tô khối ở đây tôi tô các cái khối này và tôi chừa lại cái phần ngày sinh giới tính địa chỉ số điện thoại và học sinh chỉ nhập vào đây được thôi còn những cái ô mà tôi tô khối thì tôi sẽ khóa nó lại sau khi tô khối xong như thế này quý thầy cô chọn vào dữ liệu quý thầy cô chọn vào bảo vệ trang tính và dạy ô với thầy cô sẽ sau khi chọn vào bảo vệ thì nó sẽ hiện một cái thiết đặt ở bên phải cái màn hình và quý thầy cô vào đặc quyền ở đây quý thầy cô chọn là chỉ bạn chỉ bạn nghĩa là chúng ta chỉ bản thân chúng ta mới sửa được các cái khối đã chọn còn học sinh thì không sửa được những cái khối đã chọn quý thầy cô sẽ chọn đã xong sau khi lưu trữ xong quý thầy cô vẫn chia sẻ thông qua cái đường link lúc này quý thầy cô sẽ thiết đặt chia sẻ rồi bất cứ ai cũng có thể truy cập được khi có đường liên kết quý thầy cô chọn chế độ người chỉnh sửa và tuy nhiên á, thì mặc dù mình chọn chế độ người chỉnh sửa nhưng trong cái bản thân của của cái tịch tinh của chúng ta chúng ta đã khóa lại một một số cái ô rồi cho nên là học sinh chỉ được sửa chữa những cái ô nào mà chúng ta không khóa thôi lúc này chúng ta sao chép liên kết và chúng ta bấm xong và chúng ta có thể gửi đường link cho học sinh như vậy thì khi học sinh nhái chuột vào những cái ô ngày sinh giới tính địa chỉ những cái ô trên cái cột này thì học sinh chỉ sửa được và nhập thông tin ở những cột này nếu học sinh nhập vào nháy chuột vào những cái ô họ tên hoặc là những cái ô chúng ta đã khóa đó thì học sinh không thể nào mà có thể chỉnh sửa được thì đó chính là cái quá trình mà chúng ta khóa một dãy ô hoặc là một số ô nào đó mà chúng ta không muốn cho học sinh thao tác ở trên đó